ngược khá hay nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của đường Trinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất nhịp chơi nhanh là điều mà U23 Việt Nam đang có được nhưng độ chuẩn xác trong tốc độ cao là điều mà chúng ta chưa thể đồng bộ chuyền bóng Hà Đức Trinh dứt điểm wow! tỷ số được mở cho U23 Việt Nam một pha dâng lên chuyển bóng rất hay của đoàn văn hậu và chúng ta đã có bàn thắng đường truyền của đoàn văn hậu thực sự là rất hợp lý nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Trinh đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm pha ghi bàn thứ hai của Đức Trinh ở giải đấu lần này bàn thắng rất quan trọng cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Quang Nam pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam không chỉ ở đường truyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Trinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Quang Hải vẫn là Quang Hải đột phá chuyển ngược lên tiếp chạy bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải tình huống gợi nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và Anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup vào tháng 12 năm ngoái cũng là một động tác xoay người lườn quá dẻo và cũng là một pha đá nối bằng chân trái giống như anh Đức của Văn luôn là rất mới lạ cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy một tình huống ngẫu nhiên tấn sinh lùi về va vào đối phương và Taylor Taylor dành cho Subachai một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau xuất phát từ bước lùi của tấn sinh và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra đây chúng ta cùng xem một lần nữa đúng là tấn sinh có những bước lùi làm cho Subachai lỡ đà nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp một rồi và có một động tác như là vùng nằm đấm vào cầu thủ Việt Nam Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến hai nhưng Thái Quy vẫn thực hiện đường truyền vào trong dứt điểm ba không rồi vâng phút thứ 63 và đã là 3-0 cho đội Việt Nam không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm và một vị trí mà thủ môn không thể bắt nổi bàn thắng thứ hai của trung vệ thành trung ở vòng loại người không áo tuyển thái lan nghĩ gì mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0 bình tĩnh Quang Hải rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0 danh trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân xác lập một kỷ lục thắng thái lan đối thủ lớn nhất của u đông nhưng chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bước vào các cuộc chơi ôi vẫn còn quang hải chân trái tiếp tục dứt điểm vẫn không được chuyển ngược lên Hồ Tấn Tài Việt Hưng dứt điểm chân trái không phải là chân thuận Vẫn là Việt Hưng gầy gót Và chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải Thanh Thịnh Trả nước Đập lông Quá ngoạn mục Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam bóng có sự mặt của hai cầu thủ vào sân hai người đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của u Việt Nam Thành Thịnh Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải hết giờ U23 Việt Nam có một chiến thắng xuất sắc trước U23 Thái Lan. Chúng ta kiểm soát tốt trận đấu và có cách biệt lớn nhất lịch sử.